hello xin chào tất cả anh em ha mọi người bắt chúng nam đó. tiếp tục đến với video clip của bên ờ, cơ sở lọc tay ngày hôm nay đó. thì ờ, xin giới thiệu cho anh em về tất cả các loại đồ chơi cờ bạc hiện nay luôn anh em nhé đó video này là lọc à, bỏ ra nhiều đồ để cho anh em ờ, xem và anh em có thể tham khảo hơn đó nhiều anh em à, ờ, kêu mình làm video sao mà không thấy ít đồ thì sẵn đây thì mình làm đó thì mình sẽ trưng một nửa số đồ ha và một cái số sản phẩm như là bầu cua tài xỉu ha hay là những cái sản phẩm nào cần để các anh em có thể đi vào sầm sớ để bịp chơi ha của người ta đó thì trước màn hình em ha còn rất chi là nhiều sản phẩm nữa anh em nhé nhiều lắm nhưng mà mình làm clip ha mình quay trên điện thoại thì đôi khi mình không thể nào mình quay hết cả nhà của mình cho anh em xem được đúng không anh em đó thì mình chỉ à, gom gom lại một cái này thôi đó mình à, quay mình để chia sẻ cho anh em để anh em xem đó, để anh em biết được cái sự uy tín của bên cơ sở là có tài nha anh em nha đó, rất chi là nhiều luôn anh em đó, không thiếu một môn gì hết đó, kể cả bầu cua nè tài xỉu nè bài lá biệp nè máy đến bài nè hoặc là tất cả các loại sản phẩm luôn các bạn liên quan đến chơi biệp hay là không biệp hay là 5 năm hoặc là đấu trường đó, thì đều có cung cấp cho anh em ha đó, thì anh em xem thì anh em có hiểu được rồi đó, thì mình xin nó qua sơ qua về sản phẩm thêm đây là chén hình ha chén hình để anh em có thể chơi sóc đĩa này nhiều anh em chơi nào mà chơi à, bên à, tài xỉu nè lắp tài xỉu cái chén này hoặc là đánh sóc đĩa cái chén này thì anh em bao cho anh em quýnh từ nhà đến trường luôn quýnh từ xa luôn anh em giá cực kỳ là rẻ hữu nghị cho anh em luôn đó, quýnh từ bắc vào nam luôn anh em nhé đó, chén thì bên mình chuyên cấp chén không tan luôn anh em bao sâu đậu đèn luôn đó, ờ, chén được từ bắc vào nam luôn anh em nha đó ờ, chén đó đó, ờ, giờ anh em sao mình không có làm sóc đĩa nhưng thực chất ra thì mình bận nhiều việc quá anh em không có làm video kịp cho anh em đó, thì anh em cứ muốn chơi sản phẩm nào thì cứ alo cho mình ha thì hôm nay á, lộc sẽ test sơ qua cho anh em <coughs> về sản phẩm cái thùng này nữa anh em nha thùng bầu cua bịp ha thùng bầu cua bịp camera đó, thùng này gọi là thùng sơn nước thùng bô 5 lít đó, các anh em chơi bầu cua bịp này đó là sòng sớ của anh em tạo ra để anh em có thể lồng vào được cho mình uh, cái phần này thì anh em có thể chơi uh, camera cũng được camera thì nói chung thì bao chuẩn luôn đó camera thì nếu mình đốt được cái phần này vào chơi bao chuẩn luôn đó, mình sẽ test sơ sơ qua cái sản phẩm camera này cho anh em xem nhé còn này thì nguyên đinh luôn anh em nhé anh em nào mà mua thì mình cũng làm nguyên đinh như thế này còn anh em nào về cắt á, thì cắt đi cắt ngắn đi thì tùy kích cỡ cho anh em luôn thùng thì ba năm trăm nhá không bao cho anh em trẻ cái thùng mà thôi nhưng mà anh em có thể là bao anh em là 500 nè ha sạc thì sạc từ nha anh em á sạc thì sạc từ bao thử 500 luôn đó đừng có bỏ cái thùng ra là được đó đấy thì mình sẽ lắc vài cây mình đánh cho anh em cái thùng này như thế nào đúng không rồi mình lắc lên đó, cái này thì mình thấy được cây bầu rồi anh em nhé thì quýnh bầu à, thấy bầu báo về cho người trong sòng quýnh bầu cái này thì quýnh bao cho anh em 1.000 km cũng được ha 1.000 cây số luôn anh em nha cũng có và có thể quýnh từ 5 6 mét quay đầu cũng có đó cái này muốn quýnh xa thì có xa muốn quýnh gần thì có gần đó là tùy anh em lựa chọn sản phẩm thôi ha đó. hai bầu một nai đúng không anh em đó. chứ không phải là phải quýnh ừ 5 6 mét hoặc là phải quýnh ngàn km ha. bên này đều có cái này muốn quýnh ngàn thì có ngàn km cho anh em luôn quýnh từ nhà đến trường luôn quýnh từ Mỹ đến Việt Nam luôn ha đó cái này muốn năm sáu mét quay đầu thì mình sẽ có sản phẩm năm sáu mét quay đầu cũng là cái thùng này đúng không các anh em vẫn có thể chơi đó như cái này như này mình thấy cái cua rồi đó mình thấy cái cua rồi thì anh em muốn quýnh cua cho mình hoặc là quýnh cua bầu ha đó hai cua một bầu đúng không anh em cái thùng thì thôi chứ mình thì anh em xem video thì cũng hiểu rồi bên mình thì làm thùng camera bầu cua thì bên mình là vô đối rồi đó như thế này mình thấy cái nai ha vẫn là bầu nai bầu đúng không anh em đó, nai gà bầu đúng không đó còn con ra thì bao chuẩn rồi không phải ờ, sợ thua rồi đó như cái này như cái này thì anh em muốn với mình tôm gà ha tôm gà đấy thấy chưa đây là cái sản phẩm thùng camera nè <laughs> đó 5 6 mét thì các anh em chơi cái này đúng không 5 6 mét thì chơi những sản phẩm này còn các anh em chơi 1 ngàn cây số ha đó các anh em chơi 1 ngàn cây số luôn thì sẽ sử dụng qua những sản phẩm ờ, bắt uh, wifi ha đó bên mình thì máy thì nói chung là máy quýnh bài nè đó, máy quýnh bài từ x nè từ những phẩm đời cao nè đó hoặc là đánh xa ngàn cây số bắt qua điện thoại này đều có cho anh em chơi đó uy tín là anh em nó nói là phải có đồ luôn cho anh em luôn chứ không bao giờ mà thiếu được anh em cứ lên cơ sở mình là hiểu thôi đó mình không có vòng vo gì nhiều cho anh em bất công nhiều anh em ờ, chưa lên cứ ờ nghe cứ tưởng là ờ mình nó qua chuyện cứ thẳng với anh em luôn đồ mình không thiếu ông ngoại gì hết các anh em cần cứ lên đúng không bất kể cái gì cũng có cho anh em chơi luôn đó các anh em xem á thì hãy đăng ký kênh hoặc là kết nối zalo qua số điện thoại 0981 521 79 hoặc là 0966 521 79 sẽ gặp trực tiếp mình nha đó mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn đó, tất cả các loại bầu cua bịp ha tài xỉu bịp đó, hoặc là chén bát máy quýnh bài đều có cho anh em chơi đó anh em ok chưa uy tín chưa đấy thì chúc anh em chuẩn bị gần tới năm 2021 nè đó sẽ lựa chọn cho mình ờ, nhanh cái sản phẩm để có thể chơi làm sao cho nó ok cho anh em luôn nha đấy thì mình sẽ khép video này là đây chúc anh em à, thành công chào anh em